Xin chào Việt Nam Quá nhanh đây Hôm nay chúng ta lại tiếp tục khóa học Angular Firebase Project Kanban File Chúng ta sẽ tiếp tục với uh, việc tạo thêm một component bằng câu lệnh ng generate component tên của component chúng ta sẽ đặt là task thì chúng ta sẽ quản lý các nhiệm vụ khi chạy lệnh này thì máy sẽ gen ra cho chúng ta bốn file mặc định như vậy là đã gen xong chúng ta sẽ tiến hành đi vào chỉnh sửa các file code của component vừa tạo đầu tiên ta sẽ vào file tf chúng ta sẽ tạo ra một uh, interface mới một lớp để quản lý tab lưu các thuộc tính về tab export interface tab và chúng ta sẽ phải để cái class này ở ngoài sống hoặc vì đây là một class riêng biệt tiếp đến thì ta sẽ khởi tạo thuộc tính id kiểu dữ liệu là string thuộc tính title kiểu dữ liệu cũng là string luôn tiếp đến là thuộc tính description mô tả cũng là string rồi đến thì à, ta sẽ tạo một file tab mới ta sẽ cho file class này ra thành một file riêng cho đỡ nhầm lẫn file tab.ts của chúng ta một lớp một class chúng ta sẽ không cần à, on init tôi sẽ xóa đoạn này đi ở ờ, đấy thì chúng ta sẽ import một số thư viện như sau. Là thư viện input và thư viện abut. Cuối cùng cũng không kém phần quan trọng đó là thư viện Heaven Emitter. Tác dụng của chúng là gì thì chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. tiếp đến thì ờ, ta sẽ import ờ, lớp interface chúng ta vừa tạo cấu trúc tab import hoặc nhọn tab from và chúng ta sẽ trỏ đường dẫn đến ờ, interface tab vừa tạo như vậy là đã import thành công tiếp đến thì ta sẽ sử dụng giúp a còng input để sử dụng uh, input thư viện input chúng ta vừa mới khai báo và chúng ta sẽ để input làm kiểu của tab chúng ta sẽ khai báo một tab với kiểu là input ta thiếu dấu ngoặc tròn tôi sẽ thêm vào luôn tiếp đến là kiểu output biến edit của chúng ta sẽ là new event emitter dùng để cho đầu ra dùng để xuất dữ liệu đầu ra ok tiếp đến thì ta sẽ chỉnh sửa một chút ở file giao diện html tab.component.html chúng ta sẽ dùng cấu trúc uh, gọi biến quen thuộc của Angular để gọi ra thuộc tính của đối tượng tab đấy là hai dấu ngoặc nhọn tab chấm thuộc tính description ta làm tương tự với các thuộc tính khác ta sẽ copy đoạn này lên và ta sẽ thay thuộc tính thôi tôi sẽ thay thuộc tính uh, ờ, diffusion bằng title và tôi sẽ để cho để trong thẻ h1 để làm nổi bật lên tiếp đến ta sẽ dùng uh, Angular Material qua thẻ mát khạc class bằng item thẻ mát khạc này do chúng ta chưa khai báo thư viện nên uh, các bạn có thể thấy ở trình duyệt của chúng ta đang fail to comply biên dịch bị lỗi ngay sau khi uh, khai báo xong phần HTML này thì chúng ta sẽ quay về à, để khai báo các ờ, thư viện để dùng thẻ mát khạc này. Và ta sẽ dùng ờ, thuộc tính sao nó gửi ngif bằng tab tức là nếu ờ, có tab thì mới hiển thị phần bên trong và chúng ta sẽ thêm một sự kiện double click double click thì sẽ cho edit tab đang còn ba bị lỗi Đấy, nó báo lỗi là không hiểu thẻ mát cạc của chúng ta là gì chúng ta sẽ vào app.module.ts để khai báo thư viện mát cạc keyboard card, module form, angular a cộng angular gạch chéo material gạch chéo card và chúng ta sẽ phải tiến hành khai báo ở dưới nữa như vậy là đã view thành công không có lỗi gì nữa tiếp đến ở file app.component.ts chúng ta sẽ gọi component à không xin lỗi các bạn ta sẽ tạo ra uh, các mảng tab tên là to do những công việc cần làm nhiệm vụ cần làm ta sẽ khởi tạo cứng trong cốt hai hoặc ba tab để hiển thị danh sách tab và những bài sau thì chúng ta sẽ ờ, kết nối đến ờ, cơ sở dữ liệu Firebase và lưu ờ, các tab của chúng ta xuống cơ sở dữ liệu còn bài này thì chúng ta sẽ fix cứng data để test uh, hiển thị list tab nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta có tiêu đề là buy milk đi mua sữa và chúng ta sẽ có distribution đấy là đi đến cửa hàng để mua sữa đang có lỗi đây có vẻ như là title của chúng ta trùng với biến title ở trên nên nó báo thôi không sao cả à không cũng là trùng tên nhưng mà chúng ta cần phải khai báo ờ, class tag của chúng ta như vậy thì ờ, sẽ không bị nhầm lẫn nữa và chương trình sẽ không báo lỗi nữa import tab từ à, file class tab của chúng ta vậy là sẽ không có vấn đề gì nữa tiếp đến thì chúng ta sẽ gọi à, component qua thẻ app và tên cách ngang tên component chúng ta sẽ dùng ờ, thuộc tính ờ, sao ng4 để chạy vòng lặp và hiển thị ra tất cả các tab thuộc mảng ờ, to do của chúng ta tab ở to do tát bằng tát ok chúng ta sẽ cho cái này ở trong app mình sẽ hát một lần ta sẽ gọi ở đây đấy đã view xong đã hiển thị xong như vậy là đã thành công rồi Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.